Thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần nhận định cho tất cả anh em. Thì mà hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận cửa giữa um, Slovakia và Luxembourg à, diễn ra vào lúc 2 giờ 45 ngày 24 tháng 3 nha anh em. Thì cái cái bảng đấu um, này là cái bảng đấu của um, Bồ Đào Nha là bảng G nha anh em. Thì um, gồm có Slovakia nè, Bồ Đào Nha, Luxembourg và um, Liechtenstein và Ireland nữa nè anh em. Thì cái bảng đấu này gồm rất là nhiều ờ, đội yếu nha thì trong đó khi đó là có hai đội mạnh đó là um, Bồ Đào Nha và Slovakia thì Slovakia này cái năm Euro mùa trước đó, anh em Euro 2020 thì Slovakia đá cũng rất khó chịu nha anh em đây mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía Slovakia trong một chuỗi 10 trận gần nhất thì Slovakia đã thắng được 3 trận và để thua 4 trận và để hòa 3 trận. Trong khi đó những cái trận hòa của Slovakia là hòa trước Chile nè, hòa trước um, Montero nè, hòa trước Belarus còn thua là thua um, anh em thấy cứ Hokaya kết tăng nè chung uh, bên phía uh, bên phía Slovakia cái phong độ cũng đang gá phập phòng nha anh em còn bên phía anh em xem cái thành tích bên phía thằng uh, Luxembourg thì trong 10 trận gần nhất Luxembourg đã thắng 3 trận và để hòa tới uh, à, 5 trận nha anh em 5 trận và để thua chỉ đúng hai trận thôi thì cái phong độ của thằng Luxembourg đang cũng rất là tốt trong những trận gần nhất nha anh em thì mình xem thành tích chơi trên sân nhà của thằng Slovakia thì anh em thấy Slovakia chơi trên sân nhà của mình Slovakia chỉ toàn thua nha anh em toàn thua toàn thua và hòa thôi chứ chưa thắng được trận nào còn trong cái lịch sử đối đầu giữa thằng Slovakia và thằng Luxembourg thì anh em thấy trong ba trận gần nhất thì Slovakia đã thắng hết hai trận thắng với cái tỷ số cách biệt là từ hai bàn đổ đi thì anh em thấy cái trận giữa 2015 thì Slovakia thắng Luxembourg với cái tỷ số là 3-0 trước đó nữa 2015 nữa thì uh, Slovakia thắng Luxembourg trên sân khách với cái tỷ số là 4-2 thì hai này đá cũng rất là nhiều bàn thắng nha anh em anh em thấy từ ba bàn đổ lên trong ba trận gần nhất là ba bàn đổ lên không thì đó là cái thành tích đối đầu với lại cái thành tích gần nhất của hai đội thì uh, hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa một có một cái đội hình dự kiến hoặc cái đội đội hình chính thức thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này nha thì cái trận này nhà cái đang đánh giá cao đội chủ nhà là Slovakia thì à, đưa qua với cái mã kèo là Slovakia chấp 1 và tài xỉu là 2.5 thì giống như mình có nhận định trước đó cho tất cả anh em anh em thấy trong lịch sử đối đầu của Slovakia và Luxembourg này thì hai thằng này nó gặp nhau từ toàn 3 bàn thắng đấu lên thì anh em có thể vào cái mã kèo tài 2.5 được nha thì trong 3 trận đối đầu gần nhất của hai thằng này thì bà trận nào cũng bèo cũng ít nhất là 3 bàn thắng thì anh em cứ vào cái mã kèo tài thì để đây lại anh em thắng nó sẽ cao hơn còn cái mã trận thì mình sẽ không cho tất cả anh em nằm kèo mã trận mình chờ có đội hình chính thức ra sân mình sẽ cập nhật kèo cả mã trận trong ờ, nhóm cho tất cả anh em còn cái kèo tài xỉu thì anh em cứ nằm một cái mã tè tài 2.5 cho mình còn ờ, kèo trận thì mình sẽ cập nhật sau nha anh em thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận giữa Slovakia và Luxembourg thì anh em nào đang xem nếu mà anh em trùng máu với mình anh em cứ có thể nằm chung kèo với mình là nằm mã tài còn anh em nào mà không tin tưởng mình á thì anh em có thể quýnh nghịch kèo mình lại hoặc là anh em không quýnh mình không ép anh em phải theo những cái mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả anh em còn anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình hoặc là cái telegram của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào cái nhóm của mình để chơi được nhiều kèo hơn chứ không chỉ riêng mình nhận định những cái trận này anh em C1, C2 hoặc là ngoại hạng Anh La Liga hoặc là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba gì mình cũng có nhận định cho tất cả anh em nha. Thì mình sẽ lựa mình phân tích theo từng trận, trận nào tỷ lệ ăn cao thì mình mới nhận định cho tất cả anh em nha. Thì bây giờ mình mới phiên anh em vào nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn và tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn. Anh em chơi một mình ngoài nha thì đó là cái phần nhận định và hướng dẫn của mình thì anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua à, cái thông tin mà mình ghim dưới phần bình luận có thông tin Zalo hoặc là Telegram anh em có thể nhắn tin trực tiếp qua cho mình còn anh em nào đang xem được video này thì à, để lại cho mình một lượt đăng ký kênh và một bình luận nhé để à, mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em, anh em ở những video sau